gầm cực kỳ chắc chắn Màu ghi vàng cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe 4 Laser Và điều đặc biệt nữa là cái động cơ của cái sản phẩm này thì cực kỳ là bền bỉ Một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và cũng đã được khẳng định nhiều năm trên thị trường Việt Nam với cái dòng Laser này Quý vị nhá Đấy cũng là một trong những dòng xe thần thánh đã được khẳng định nhiều năm trên thị trường Việt Nam và được và đã được rất nhiều người Việt tin dùng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 hay bị bạc màu đâu quý vị nhá còn trong veo luôn và cũng đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá đấy và cái mặt ga lăng của nó đây kèm theo đó là biểu tượng à, Ford một thương hiệu nổi tiếng uh, của Mỹ cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng vậy cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của xuyên nứt vỡ hay là bị hoen ố hay bị bạc màu gì đâu quý vị nhá và cái ba đờ sốc phía trước đây cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh quý vị nhá đây và cái đèn gầm phía dưới đây cũng còn khá là sáng và đã được chủ nhân người ta độ thêm hai cái đèn led gầm phía dưới này giúp chúng ta vận hành vào ban đêm hay chúng ta đi vào các cái à, hôm à, trời sương mù ấy. Đấy, rất là thuận tiện luôn quý vị giúp chúng ta vận chuyển à, di chuyển một cách dễ dàng quý vị nhá đấy và chúng thấy là thân vỏ của nó đây tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng giá là 148 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa rồi Đấy, cái mặt la răng của nó đây còn khá là sáng quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự xác xác hay bị nứt vỡ và sơn vẫn là sơn zin nhá quý vị nhá chưa bị phết phẩy sơn nội vào đây một chút nào đâu quý vị đây và cái lốp phía trước của nó đây còn khá là mới với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp và cái khoang lốp của nó đây còn khá là sáng quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá thân vỏ đây ấy chúng ta thấy còn càng đét luôn quý vị nhá đấy đây, và cái khoang lốp phía sau đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá gì đâu và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là sáng mặt la răng này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị bạc màu sơn ở đây hay bị ờ, nứt vỡ gì đâu quý vị nhá đấy và cái đèn ờ, hậu phía sau bên lái đây vẫn là đèn zin theo xe từ đầu đấy trong veo đỏ au luôn vẫn là đèn zin luôn quý vị đèn zin nhìn nó trong nó đỏ chứ nó không bị ờ, nhờ nhờ màu như là đèn tàu hay đèn nội quý vị nhá Đấy, tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn Thân vỏ thì chúng ta thấy không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu Máy gầm đại chất luôn, đi cực sướng luôn, xe chạy rất là bốc quý vị nhá Và chắc chắn luôn Đây, cái đèn hậu phía sau bên à, phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ Ba đờ sốc thì còn rất là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít hay bị à, nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy Đấy. Và tiếp theo nữa đây, khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị đấy chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự đây không có dấu hiệu gì của sự à, à, cắt vá hay mọt mục gì đâu quý vị đấy, thân vỏ thì căng đét luôn màu ghi vàng cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe này đây và cái lốp uh, uh, phía sau này cũng còn khá là dày đấy này và cái gót khoang lốp này chúng ta thấy là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá rất là sáng luôn không dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa chưa phải nghĩ tới việc phải thay lốp đây cái mặt la răng phía trước của nó đây còn rất là sáng và vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đèn pha thì trong veo rồi đây mặt ga lăng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và còn rất là khớp khít quý vị nhá đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã truyền tải đến cho quý khách à, cái mặt cabo phía trước hai cái đèn pha phía trước à, cái mặt ga lăng phía trước ba đợt sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp bốn cái mặt la răng quý vị nhá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 Đấy, và bây giờ sẽ là một chút cái nội thất bên trong để truyền tải đến cho quý khách hàng Đấy, trước hết là tôi truyền tải đến cho quý khách cái mặt à, tablo phía trước của nó đây chúng ta nhựa của nó cũng còn à, tươi rất là tươi quý vị nhá và sáng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị bạc màu sơn ở đây nhựa của nó còn khá là tươi nhá hàng ghế thứ nhất đây chúng ta thấy cũng còn khá là đẹp đấy may cũng khá là cầu kỳ đấy vô lăng là vô lăng bốn chấu có tích hợp túi khí quý vị nhá đấy đây và chúng ta thấy rằng là cái mặt vô lăng của nó đây cũng còn khá là sáng quý vị nhá các cái khóe vô lăng này không bị mòn không bị mờ không bị à, nứt vỡ gì đâu quý vị đây cái mặt tabi của nó đây đấy cái tabi cửa của nó đây ấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhé các cái tay mở cửa đây không bị mòn một chút nào cả vẫn sần tươi như mới luôn các cái phím bấm kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị đấy tất cả màn hình đấy camera lùi đầy đủ hết đây trần của nó đây là chủ nhân người ta bọc ni lông rồi nhưng ở bên trong là một cái lớp nỉ còn mới tinh luôn quý vị nhá đấy đấy thế uh, chốt cửa đây các lô đốc này chưa một lần mở đây quý vị chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết gì đâu quý vị đấy chúng ta thấy là như vậy thân vỏ căng đét luôn quý vị nhá đây keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị đấy, chúng ta thấy keo chỉ của nó còn rất là đầy đạn luôn không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đấy các chốt cửa này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu keo chỉ thì không mất một phân kể cả cái phần phía dưới này đây đấy là phần hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy nó cũng còn à, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục gì đâu quý vị đây cái tắp bị cửa phía sau bên phụ đây quý vị đấy các cái tay mở cửa đây cũng còn sần nguyên như mới luôn đấy kể cả phần nhựa phía dưới này đây đấy các cái hốc cửa đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và keo chỉ của cánh sau đây đấy chúng ta thấy là như vậy cũng còn rất là đầy đạn luôn đấy kể cả phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục hay bị à, mất keo chỉ ở đây quý vị nhá tiếp theo chúng ta chuyển máy quay sang à, phía bên lái quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là cái hàng ghế thứ nhất đây cũng còn màu kem khá phù hợp với cái à, màu sơn của chiếc xe này cái tắp bị cửa lái đây các cái à, phím bấm lên xuống kính đây còn rõ ràng luôn không bị mòn mờ hay bị gãy gì đâu quý vị đấy, gương kính chỉnh điện hết nha quý vị nhá gương gập điện đấy chỉnh điện đầy đủ hết đấy, tích hợp vô lăng đấy đây chúng ta thấy là keo chỉ của cánh lái đây đấy chúng ta thấy đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy các cái con ốc chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mở lết tem của nhà sản xuất đây quý vị đây các cái gót đây bên dưới này đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị các cái chốt cửa này đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mở lết đâu quý vị nhá đấy đây là cái cánh sau đây cái hàng ghế thứ hai đây trần của nó đây là trần đã được chủ nhân người ta bọc ni lông rồi và bên trong là một lớp nỉ còn mới tinh quý vị nhá đây keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị đấy chúng ta thấy rằng là cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy quý vị nhá mặt la răng của nó đây đấy rất là sơn zin của nhà sản xuất luôn và chuyển tiếp theo là cái cái cốp sau cốp là cốp điện quý vị nhá đấy đây đấy chúng ta thấy rằng là keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị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 Đấy, đây Đấy, chúng ta thấy là cái khoang lốp nó còn sáng như thế này Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị Đấy, để dở được chỗ nào đây Đấy, chúng tôi dở hết cho quý vị khách hàng xem luôn quý vị nhá Đây, tôn của nó còn rất là sáng như thế này cơ mà Đấy, rất là đẹp hai bên à, má của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị Đấy Rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đây Cái khoang lốp dưới, dưới gầm của nó đây Đấy, chúng ta thấy sáng trưng luôn nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhé rất là kỹ cho quý khách hàng luôn rồi đấy đấy và bây giờ sẽ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ quý vị nhé và trước khi đi vào phần động cơ thì tôi xin phép quý khách hàng được nổ máy đây đấy, cái mặt táp lô của nó đây táp bi cửa đây cũng còn rất là tươi luôn màn hình đấy camera lùi đầy đủ hết Đấy, vô lăng là vô lăng bốn chấu có tích hợp túi khí các cái khóe vô lăng của nó đây chúng ta thấy rằng là đây kể cả bên lái này đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ một chút nào quý vị nhá đấy chúng ta thấy như vậy đây cái táp lô của nó đây chúng ta thấy rất là tươi luôn quý vị nhá đấy đây, bây giờ sẽ là cái à, khoang máy máy đại chất đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này thân vỏ căng rét luôn đây ấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cứ êm luôn chúng ta ngồi đứng gần không nghe tiếng máy luôn quý vị nhá đây các con ốc này đây chúng ta thấy vẫn còn ờ, vàng ươm quý vị nhá các con ốc này các cái đinh tán của nó đây đây các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây đấy tem của nhà sản xuất đây đấy răng của nó đây đây ốc đây chúng ta thấy còn vàng ươm luôn chưa một lần động chạm tôi lên mà lết quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đấy đây này răng nó đây đấy đây ốc tiếc vẫn vàng ươm luôn đây này đấy keo chỉ của cabo phía trước đây quý vị đấy các lỗ bấm đây tròn xoe đây keo chỉ đây đấy lỗ bấm này tròn xoe này đấy đinh tán này nhà sản xuất này đấy keo chỉ đây đấy zin luôn quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây u giảm sóc của nó đây đinh tán đây các con ốc này vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá Đấy, cực kỳ đẹp luôn, máy đại chất luôn, máy đang nổ thì thầm luôn quý vị nhá. Đấy. Đấy là như vậy. Đây. Các con ốc này đây chúng ta thấy còn vắng ươm mờ mờm luôn, máy nổ êm du luôn quý vị nhá. Đấy và rất là khô ráo nhá, không có dấu hiệu tôi, tôi chỉ có rửa nước lã thôi. Chưa có rửa máy rồi biết gì đâu mà nó đã sạch đẹp như thế này rồi, máy cực cực ngon và cực khô luôn đấy nhá không có dấu hiệu gì của đây đến cái nỉ uh, cabo còn đẹp như này những cái xe khác rách hết rồi quý vị nhá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 Giá chỉ 148 triệu đồng nhỉnh hơn một chiếc xe máy một chút thôi Zentra Lacetti hay là Spark Đừng bao giờ sánh với cái dòng xe này quý vị nhá Động cơ cực kỳ bền bỉ luôn Đấy cái mặt tắp lô của nó đây Cái mặt tắp đi của nó đây Đấy keo chỉ đây không có một phân nha quý vị nhá Kể cả phần phía dưới này đây cho quý vị nhá Đấy Đây cái à, hàng ghế thứ hai đây Đấy cái à, tắp đi cửa phía sau bên phụ đây đấy, các cái tay cửa đây chúng ta thấy nó vẫn còn sần như thế này các bạn đấy keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đấy máy cực ngon đấy đây sắp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán rồi Chúng ta cũng mua một chiếc xe ô tô về để chúng ta đi du xuân đón Tết, đón năm mới đi cả gia đình luôn Nhưng mà giá thành thì chỉ bằng một em xe máy thôi quý vị nhá Đấy mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu của Mỹ rồi quý vị nhá Đặc biệt là động cơ cực kỳ bền bỉ